Ok hello chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với cái kênh uh, tiếng soi kèo cũng như là cái cái kênh uh, tiếng bóng đá này nha thì uh, kênh tiếng bóng đá này là cái kênh uh, tiếng vừa mới lập uh, chưa được bao lâu hết và chưa có được đề xuất từ YouTube nên tìm cái tên tiếng bóng đá sẽ rất khó nha anh em đấy nhưng uh, anh em có thể tìm đến cái kênh mới này của tiếng bằng cái cách là <clears throat> anh em gõ cái tên miền này tiếng bóng đá 68 đấy anh em có thể gõ trực tiếp tiếng hướng dẫn cho anh em này tiếng bóng đá 68 là sẽ ra cái kênh tiếng bóng đá nha đấy còn cái cách thứ hai là anh em vào trực tiếp cái kênh ờ, tiếng so kèo này anh em ờ, bấm vào cái chữ kênh phía dưới cái logo này anh em tìm kiếm cái chữ kênh anh em bấm vào đó sẽ thấy được cái kênh tiếng bóng đá ok thì à, anh em nhớ để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh của cái kênh tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, tiếng số kèo à, để tiếng có động lực để làm thêm nhiều video uh, uh, về phân tích cũng như nhận định các trận đấu sắp tới và đưa ra các mã kèo chuẩn hơn cho anh em uh, uh, đầu tư một cách mà hiệu quả nhất nha Ok thì quay lại với cái video ngày hôm nay Tiến sẽ nhận định và phân tích cho anh em uh, hai cái trận đấu uh, rất là đáng được chờ đợi tại trận lượt về cúp C1 uh, phi hôm nay Đấy thì uh, trước tiên Tiến sẽ nhận định trước cho anh em cái trận đấu giữa Man City với Leipzig Còn cái trận đấu uh, còn lại là giữa Porto với Inter thì uh, anh em hãy xem ở video sau nhé Đây thì trước tiên uh, về cái trận đấu này thì uh, Tiến sẽ cho anh em xem về cái tỷ lệ kèo của cái cuộc đối đầu này trước rồi xong rồi Tiến sẽ đi phân tích về trận đấu nha anh em Ok thì hiện tại à, ở cái trận lượt về cúp C1 này thì à, nhà cái đã đưa ra cái mã kèo chấp dành cho Man City trên sân nhà trước à, Leipzig lần lượt với các tỷ số là 1.25 này với mức là 1 ăn 0.80 đấy cùng với đó là mã kèo trái gửi này với mã kèo chấp một hòa rồi mã kèo 1.75 rất là nhiều mã kèo luôn à, cùng với đó là còn mã kèo tài xỉu là ba hòa 3.25 2.75 cùng với 3.5 cả trận đấy à, và còn ở hiệp 1 thì ờ, Man City cũng có lần lượt với các mức chấp từ 0.5 ờ, cho đến 0.25 trước à, Leipzig à, và mã tài xỉu ở hiệp 1 cũng vậy sẽ có từ 1.25 và 1 hòa cho tài xỉu cả trận ở hiệp 1 của trận đấu này đấy thì à, bên cạnh đó còn nhiều mã kèo như mã kèo tỷ số này tỷ số hiệp 1 hiệp 2 à, thì hiện tại tiến nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm chủ yếu để cho anh em tham khảo thôi đấy nên các mã kèo còn hạn chế nha anh em nhưng mà trước giờ bóng lăn à, tầm vài tiếng đồng hồ thì chắc chắn là nhà cái sẽ đưa lên rất là nhiều mã kèo trên cái trang à, này đấy mã kèo thẻ kèo góc kèo cả hà đội ghi bàn này rồi rồi kèo à, đội bóng nào sẽ vào vòng tiếp theo rồi à, nói chung là rất nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn luôn hiện tại thì tiến nhận định rất là sớm cái trận đấu này nên chỉ có bấy nhiêu mã kèo thôi đó thì với các mã kèo hiện tại trước khi mà đưa ra về cái kèo tiến đã chọn cho anh em tham khảo thì anh em hãy cùng tiến đi qua cái phân tích cũng như là nhận định về cái trận đấu này để đưa ra những cái mã kèo chuẩn nhất nha anh em ok thì uh, hiện tại uh, quay lại với trận đấu giữa Man City với Leipzig thì trước tiên tiến sẽ phân tích cho anh em về cái phong độ của thằng Man City này cũng như là cái trận uh, đối đầu ở trận lượt đi vừa rồi đấy thì uh, ở trận đối đầu trước tiên cho anh em xem xem cái trận đối đầu của hai đội trận lượt đi này thì cái trận đối đầu uh, ở lượt đi cúp C1 vừa rồi thì uh, cặp đấu này gặp nhau trên sân nhà của Leipzig vào hòa với cái tỷ số là 1-1 cả trận đấy thì ở cái trận đấu này Man City chấp đếp chích với mức kèo chuẩn là chấp nửa trái cả trận à, và kết quả hòa một đều à, thì về cái kết quả hòa nhưng mà cái tỷ lệ thắng kèo ở trận đấu này là đã dành cho Leipzig nha anh em đấy và anh em nhìn vào cái thông số trận đấu này <coughs> Man City đã kiểm soát bóng đến 62% trước 38% của đội chủ nhà Leipzig và tung ra được 12 cú pha dứt điểm và trong đó có 3, 3 pha trúng đích uh, gây nguy hiểm đấy nhưng đội chủ nhà cũng không hề kém cạnh nha anh em khi mà Leipzig chỉ kiểm soát bóng với 38% thôi nhưng cũng tạo ra được đến 7 cơ hội và trong đó có 4 cơ hội nguy hiểm cao hơn cả Man City đấy còn về kèo gốc của hai đội này là hai cho Leipzig và 4 cho Man City và tổng chỉ là 6 góc ờ, cả trận thôi đấy là về cái kèo góc này đã về xỉu ở trận đấu này nha anh em đấy và vào vào à, ờ, nhìn về tổng thể của trận đấu này thì có thể thấy à, Man City City đã vươn lên dẫn trước nhờ cái pha lập công của ờ, nhờ cái pha lập công của Mares ở phút thứ 27 dành cho Man City thì thì đến uh, phút 70 của trận đấu đến phút 70 của trận đấu thì uh, uh, Leipzig đã có bàn thắng gỡ hòa và kết thúc trận đấu này với tỷ số là một đều đấy tuy là Man City kiểm soát bóng rất là nhiều nhưng khi mà đã dẫn trước với tỷ số 1-0 thì gần như là là thi đấu trên sân khách ấy thì Man City cũng như là uh, có một phần nhường nhịn cho cho đội chủ nhà anh em riêng tiếng thấy là như vậy nha và không có cái phần mà ép sân quá quá mãnh liệt cho Man City như cái trận đấu mà Man City uh, uh, đè tấn công các kiểu kiểu như là uh, tấn công toàn lực trước cái đội bóng mà dưới cơ Man City kiểu như là là uh, nằm ở cửa dưới anh em đấy thì với trận đấu này quay trở lại sân nhà thì chắc chắn là cái tỷ lệ kiểm soát bóng cũng như và cái cái số lần mà tạo ra cơ hội nguy hiểm này chắc chắn là sẽ cao hơn rất nhiều đối với trận đấu này và nhà cái đã đưa ra mức chấp tiến vừa cho anh em xem mức chấp rất là cao so với trận lượt đi thì Man City chỉ chấp nửa trái cả trận thôi còn trận lượt về này Man City chấp đến 1.25 và chỉ ăn ở mức là 1 ăn 0.8 thôi và thậm chí là gần về bóng lăn chắc chắn cái mã kèo này sẽ tăng lên là một trái rưỡi à, khi hiện tại thì một ăn 0.1.05 cho cái mã một trái rưỡi nhưng mà gần vào bóng lăn chắc chắn là sẽ sẽ hạ cái mã mức ăn xuống còn 0.8 0.9 thôi chắc chắn với anh em về cái mã kèo này luôn đấy còn ờ, quay lại với uh, ờ, trận lượt về thì uh, cái phong độ của thằng Man City sau cái trận đấu này thì Man City có thể thấy anh em này uh, thắng liên tiếp 4 trận đấu lần lượt trước Bournemouth uh, với tỷ số 4-1 này rồi uh, trước uh, uh, tại FA Cup với 3-0 này rồi hai trận đấu gần nhất thì Man City cũng đã giành chiến thắng trước uh, hiện tượng Newcastle với tỷ số 2-0 và mới đây nhất thì ờ, Man City cũng đã hạ gục uh, Palace với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách luôn. Đó. Thì với 4 trận thắng liên tiếp sau cái trận hòa 1-1 tại cúp C1 thì cũng đã giúp cho Man City tiến vào vòng trong uh, của FA Cup này. Cùng với đó là Vương là, là cùng với đó là có được uh, cái số điểm uh, bấm đủ theo Arsenal tại ngoại Anh. Tiến cho anh em xem này. Đấy, thì sau những trận thắng vừa rồi thì Man City cũng đã có được đến 63 61 điểm sau 27 vòng đấu à, hiện tại thì Man City chỉ kém cái thằng Arsenal này hai điểm cách biệt mà thôi đấy và Man City vẫn đang thi đấu nhiều hơn Arsenal một trận nhưng nhìn vào cái bảng ờ, xếp hạng ngoại hạng Anh hiện tại có thể thấy là Man City hoàn toàn hoàn toàn còn nguyên cái cơ hội mà đua cạnh tranh ngôi vô địch với Arsenal nhé anh em đấy nếu như mà Arsenal hòa hoặc là là mất điểm ở cái trận đấu này thì chắc chắn là cái bảng xếp hạng sẽ rất là là hấp dẫn dành cho à, hai cái đội bóng đang cạnh tranh ngôi vô địch này đó ngoài ra thì à, quay lại với à, hai đội bóng này thì tiến sẽ nói về cái đội khách cũng cho anh em ra à, xem về cái phong độ của đội khách nha đây thì Leipzig Leipzig cũng đã có cái phong độ tương đối tốt nha anh em trải qua 10 trận gần nhất trên mỗi đấu trường thì đám chích cũng đã có đến 6 ờ, trận thắng hai trận hòa và chỉ nhận hai thất bại trước uh, Union Berlin cùng với đó là Dortmund thôi hai cái đội bóng mà cũng đang đứng đầu tại uh, uh, bảng xếp hạng Bundesliga đấy uh, và cũng tựa như Man City thì sau cái trận hòa 1-1 của hai đội bóng thì uh, Leipzig uh, cũng có phong độ rất là tốt tuy uh, uh, chỉ có được hai chiến thắng và một thua sau 3 trận đấu uh, gần đây nhất thua Man City ở ờ, ba uh, trận thắng liên tiếp sau cái trận C1 này đấy nhưng mà Leipzig thì có thể nói là uh, cái phong độ của đội bóng này cũng khá là tốt anh em thì thắng 2-1 trước uh, Frankfurt này rồi uh, sau đó thì lại uh, bị sảy chân trước Dortmund ngay trên sân nhà của Dortmund với tỷ số 1-2 uh, rồi mới đây nhất thì uh, Leipzig đã lấy lại được tinh thần và chiến thắng uh, Emirates Bắc với tỷ số là 3-0 uh, không để thủng lưới đấy thì uh, xét về tất cả thì cái phong độ của thằng Leipzig này cũng đang thi đấu rất là tốt luôn nha anh em và tiến sẽ cho anh em xem về các bảng xếp hạng ở giải đua địch quốc gia đức đây anh em có thể thấy này đây thì sau những cái cái thành tích vừa rồi thì thì uh, uh, Leipzig cũng đã có được 45 điểm sau 24 vòng đấu <coughs> đấy và hiện tại Leipzig uh, chỉ kém uh, cái đội đứng đầu bảng là Bayern Munich với 7 điểm cách biệt và uh, nằm vẫn vẫn còn nguyên cái cơ hội để cạnh tranh ngôi vô địch tại cái giải đấu này đó tuy nhiên là 7 điểm cách biệt đối với uh, khoảng cách của tuy là rất khó đối với Leipzig có thể bám đuổi nhưng mà uh, vẫn còn đó cái hy vọng để cho Leipzig cũng như là Dortmund uh, cũng như là Union Berlin uh, có thể cạnh tranh trực tiếp cái ngôi vô địch Bundesliga với Bayern đúng, đúng không anh em đấy và quay lại với uh, chặng lượt về C1 đây xét về cái phong độ cũng như là là về cái vị trí của hai đội tại bảng xếp hạng ờ, vô địch quốc gia hiện tại thì cả hai đội vẫn còn nguyên cái ờ, cơ hội để cạnh tranh ngôi vô địch tại giải vô địch quốc gia của mình đó và tạm gác lại cái chuyện ờ, giải vô địch quốc gia Bundesliga với ngoại hạng Anh của cả hai thì tất nhiên là cả hai phải tập trung rất là cao độ vào cái cuộc đối đầu này khi mà hai đội đã bắt thân bắt bắt phân thắng bại với tỷ số một đều ngay trên sân nhà ở trận lượt đi của Leipzig đấy và trước khi uh, Ờ, đưa ra tỷ lệ kèo tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái lịch sử đấu đầu của hai đội này đấy anh em có thể thấy là trong lịch sử đấu đầu uh, cặp đấu này đã từng gặp nhau ờ, ba lần đó trước đó là ở mùa giải C1 trước năm ngoái thì uh, Man City cũng đã từng đối đầu với Leipzig thì ở trận lượt đi Man City đã giành chiến thắng với tỷ số rất là đậm là 6-3 đó thì ở trận lượt về Man City đã chơi uh, dạng như là nhường nhịn và và lùi sau đội hình chỉ chơi thế thủ thôi và nhường nguyên thế trận cho Leipzig thì ở trận đấu đó Leipzig đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Man City nhưng mà tổng lại hai lượt trận thì uh, Man City đã có chiến thắng tổng là 7 năm trước uh, Leipzig và tiến vào vòng trong cúp C1 đấy và hai đội này đã gặp nhau tại trận lượt uh, tại cúp C1 vòng uh, 16 đội ở trận ở ở mùa giải năm nay thì ở trận lượt đi Leipzig cũng đã hòa với Man City, Man City là tỷ số một đều nhưng mà khi quay lại với sân nhà của Etihad của Man City thì chắc chắn sẽ rất là khó khăn dành cho Leipzig điển hình như trận uh, lượt đi uh, ở mùa giải năm ngoái cúp C1 em mới thấy nè trên sân nhà Man City đã hủy diệt Leipzig với 6 bàn thắng đấy và ở trận ở ở trận lượt về lần này Leipzig sẽ phải thi đấu rất là thẳng trọng trước Man City à, và chắc chắn là Leipzig sẽ phải chơi với cái đội hình là thủ thủ toàn tập trước Man City luôn nếu mà chạy độ công hoặc là hở một có một tí sơ hở thôi thì chắc chắn là Leipzig sẽ phải nhặt gắn là nhiều bàn thua trước Man City vì hiện tại cái hàng công của Man City phải nói là rất là mạnh luôn em rất là mạnh luôn hàng công của Man City hiện tại có thể nói là đang nhất nhì với à, Napoli ở các giải vô địch thế giới hiện tại đến em đó cũng như là cái phong độ của Man City đều ghi bàn đều đều này rất là tốt luôn Leipzig cũng không kém cạnh đấy nhưng mà xét về hàng thủ thì Leipzig vẫn còn kém Man City uh, một phần nào đó đúng không anh em như Man City đã giữ sạch lưới uh, hoàn toàn ở ba trận đấu gần đây nhất còn riêng Leipzig thì đã uh, thủng lưới 2 trên 3 trận gần đây nhất đấy và Tiến sẽ cho anh em xem thêm ờ, cái thông số đối đầu riêng của hai đội này như là Man City thì ờ, toàn thắng ở 4 trận gần nhất và không thua ở 8 trận ờ, thi đấu gần nhất đấy và Man City đều không để thủng lưới 3 trận gần đây còn Leipzig thì đã có trên 3 bàn thắng mỗi trận ở 5 trên 6 trận gần nhất là cái kết quả kết quả về tài cho những trận đấu của Leipzig rất là cao đó và Man City là đội mở tỷ số trước ở 8 trên 8 trận gần đây và trong đó có 6 trận 5 trên 6 trận Man City là cái đội giành chiến thắng ngay trong hiệp 1 còn về mức kèo thẻ phạt cũng như kèo góc anh em có thấy này à, về góc thì à, Man City à, có đến 6 à, trên 7 trận là về xỉu góc còn đối với Leipzig cũng thế cũng về xỉu góc nhưng mà rất là nhiều hơn Man City là 9 trên 10 trận còn về kèo thẻ thì Man City có dưới uh, từ 4 thẻ phạt trở lại ở 5 trên 6 trận gần nhất đó về cái thông số này thì cho thấy là cái tỷ lệ về à, mã xỉu gốc cũng như là về mã xỉu thẻ rất là cao trong cái cuộc đấu đầu này dù cho hai đội chơi ở cái mức là tấn à, à, có cái lối chơi là tấn công rất là tốt đó nhưng mà tiến không có khuyến khích anh em vào cái mã xỉu gốc nha anh em riêng cái mã xỉu thẻ anh em có thể vào còn nghiêng về cái mã xỉu gốc thì thì uh, tiến thiên về cái mã tài gốc ở trận đấu này hơn dù cho cái thông số nghiêng về xỉu gốc nhiều ở hai cặp đấu đầu này đấy vì cái đội lối tấn công hiện tại quan trọng là cái trận lượt về giữa hai đội nữa là không còn gì để mất chắc chắn là bằng Man City nữa sẽ chơi à, ép sân toàn tập và với cái à, à, đội hình thủ của Leipzig để chờ phòng ngự phản công thì chắc chắn là sẽ xảy ra rất là nhiều phải góc ở trận đấu này luôn đó nên trước tiên hiện tại chưa có mã kèo góc để anh em vào đâu nhưng uh, tiếng đón là mã kèo góc sẽ về ở cái mức là 9.5 cả chặn cũng như là 10 uh, 10 hòa cả chặn với hai cái mã kèo góc đó thì anh em nên vào tài tài góc cả chặn nha anh em đấy khi nào có cái mã kèo tại góc thì anh em cứ vào cho tiếng là tại góc 9.5 cả chặn ok còn về cái mã kèo hiện tại thì à, đây tiến sẽ chốt cho anh em thêm à, các cái mã kèo sau đầu tiên là tiếng chốt cho anh em cái mã kèo Man City chấp nửa trái cả chặn cùng với đó là Man City chấp 1.25 cả chặn ok đấy anh em cứ vào hai cái mã kèo này cho tiếng nha vì trên sân nhà chắc chắn Man City sẽ uh, ép sân toàn lực và chiếm trước cái cơ hội mà mà mở điểm trước uh, Leipzig đó thì Man City thi đấu trên sân nhà rất là hay anh em cũng như ở trận uh, uh, trên sân nhà của Leipzig uh, trên sân nhà của Man City tiếp đón thằng Leipzig rồi ở năm ngoái cúp C1 ấy thì Man City cũng đã hình như cũng đã có đến hai uh, ba bàn thắng vậy đấy anh em đấy một số bàn thắng rất là cao luôn nên về cái mức mà hiệp 1 Man City chấp nửa trái với mức uh, ăn 1.091 thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo này và tiến tin là Man City sẽ dẫn trước trong cái hiệp 1 của trận đấu đấy và uh, anh em nhớ vào thêm cho tiếng cái mã kèo 1.25 cái chặn với mức là một ăn uh, uh, 0.80 đấy thì ok chốt hai cái mã kèo này nếu mà anh em thấy trùng máu với tiếng thì anh em cứ vào còn không thì anh em có thể vào kèo ngược lại đấy đây chỉ là những cái ý kiến riêng của ký tiếng để đăng lên trên youtube cho anh em tham khảo thôi anh em nhớ nha chỉ cho anh em tham khảo thôi anh em hợp thì anh em vào còn riêng những cái mã kèo chuẩn hơn cũng như mã kèo vip thì uh, trước giờ bóng lăn khi mà đã có cái đội hình chính thức cũng như cái thông tin lực lượng nó chuẩn hơn à, chơi với sơ đồ nào tấn công hay là phòng thủ rồi có cầu thủ nào thiếu cầu thủ nào đấy lúc đó tiến sẽ à, à, lựa chọn lại các lá kèo nếu có gì thay đổi tiến sẽ đẩy lên nhóm liền để cho anh em à, sửa cái kèo đó và anh em vào lúc đó thì mã kèo nó sẽ chuẩn hơn ok cho anh em đấy thì thì à, anh em nhớ lại những mã kèo tham khảo nhá anh em hợp thì anh em vào còn không thì thôi chứ đừng có vào xong rồi rồi rồi không comment trên youtube là tránh tiếng là cho kèo này nọ các kiểu rồi à, anh em vào thô lỗ rồi đi nói xấu tiếng ok này nọ đấy thì những cái thứ đó là anh em làm như vậy cũng đâu được gì đâu đúng không anh em đó còn nhiều anh em nữa quên anh nói với anh em một điều đó là có nhiều anh em hỏi tiếng là vào cái nhóm của tiếng ấy là những mắc kèo mà tiếng cho có chuẩn không rồi rồi à, à, vào nhóm có đóng phí có đóng lọc lá gì không anh em thì à, à nói thẳng với các anh em luôn là tiếng cũng như anh em thôi nhưng mà tiếng hơn anh em một cái là am hiểu về bóng đá rất là nhiều vì tiếng đã đi theo cái con đường mà nhận định so kèo này rất là lâu rồi đấy à, cùng với đó thì thì à, những cái mã kèo mà tiến đưa lên trên uh, youtube là tham khảo nên biết rồi còn những mã kèo mà anh em à, tiến đưa cho anh em lên cái trên cái nhóm ấy là những cái mã kèo mà tiến đã sôi rất là kỹ càng luôn đó chứ không phải đơn giản mà mà cho bừa cho bậy anh em đâu mà tiến phải đi phân tích qua từng cái trận đấu qua từng cái đội hình từng cái cầu thủ xem nó ra thi đấu ra sao rồi đội hình như thế nào mới dám đưa lên trên nhóm cho anh em theo đó anh em vào nhóm của tiến thì cũng đủ biết nhiều anh em trong nhóm thì chắc cũng biết là những mã kèo mà tiến cho đa số là sẽ thắng nhiều hơn thua đúng không anh em đó thì à, <clears throat> nói chung nếu mà anh em muốn vào nhóm của tiến thì hoàn toàn miễn phí thôi chỉ cần anh em đạt được hai cái yêu cầu hai cái điều kiện mà tiến đưa ra thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn ờ, nhất định nè ít nhất cũng tầm một hai củ trở lên đấy thứ hai là anh em phải phải uh, chơi cùng trang với tiến ok cho anh em thì với cái số vốn mà một hai củ thì tiến mới có thể uh, dễ dàng chia kèo cho anh em cũng như là uh, sẽ hướng dẫn cho anh em dần lại các cái tỷ số kèo gung này như kèo thẻ này nọ các kiểu để anh em uh, uh, hạn chế cái việc thua lỗ trong cái việc mà đầu tư banh bóng này đó còn à, cái việc thứ hai là anh em chơi cùng trang với tiến thì khi mà anh em chơi trang chung trang ấy thì tiến có thể kiểm soát được cái trang hiện tại là mã kèo nó ra sao các kiểu này rồi rồi kèo hạ rồi kèo lên với à, tỷ lệ ăn bao nhiêu rồi kèo thẻ kèo góc các kiểu kèo gung nữa đó khi mà những có gì những biến đổi thì tiến sẽ báo anh em để anh em dằn lại những mã kèo đó liền, liền luôn đó nếu như mà anh em vào cái trận đấu cỡ 15 phút đầu tiên mà tiến thấy cái mã kèo đó không ổn thì tiến sẽ lập tức báo anh em là có thể bán luôn cái kèo đó đấy anh em chơi trên trang thì có cái lợi thế như thế còn em chơi báo ngoài qua thầu qua cò vừa bị mắc like mất phí mà còn gặp nhiều cái vấn đề khác liên quan đến à, pháp luật nữa đấy rất là phiền phức luôn đúng không anh em đấy à, điển hình như cái mã kèo 1.25 Man City chấp ăn 0.8 ờ, này nếu mà anh em chơi bên ngoài quả thầu quả cỏ nói thật với anh em chứ thằng thầu nó nó dẫn đưa ra mức kèo 1.25 luôn nhưng mà nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là 0.65 0.7 thôi đúng không anh em anh em chơi như vậy để được gì anh em thua anh em mất tiền thầu cò nó cũng không mất gì hết nhưng mà ngược lại anh em thắng kèo thì nó lại cắn được một khúc từ anh em anh em chơi như vậy thì thì khác gì anh em nuôi nó đâu đúng không đó ngược lại thì rất là dễ vỡ nợ khi mà chơi bên ngoài nữa tại vì chơi bóc bên ngoài thường thường anh em chơi bóng miệng đó anh em đó rất là dễ vỡ nợ luôn đấy thà tự chơi trên trang có tiền nạp vào chơi không có thì thôi đó không có phiền không dính líu tới ai thắng thua cũng chẳng ai biết hết đấy chơi như vậy thì mới ok mới có hiệu quả mới uh, uh, dễ kiếm lãi nhất khi mà đầu tư với tiếng ok cho anh em đó và quên nói với anh em một điều nữa là đặc biệt đặc biệt nha là trong nhóm của tiếng chỉ uh, hỗ trợ cũng như là <clears throat> hướng dẫn và tiếp đón những anh em mà có từ 18 tuổi trở lên đấy nếu như mà những anh em nào mà dưới 18 tuổi thì bắt buộc là những em đó phải phải à, như mới 16 17 tuổi đây mà muốn tham gia chơi vui với bên nhóm anh thì chắc chắn là bên em phải chuẩn bị trước cho anh một cái tài khoản ngân hàng trên 18 tuổi mới có thể đăng ký liên kết với cái trang mà mà mà anh đưa để cho các em uh, kiểu như là cùng đầu tư một cách hiệu quả nhất để kiếm cơm gạo hàng ngày đấy phải chuẩn bị một cái tài khoản ngân hàng trên 18 tuổi để liên kết với cái trang thì mới có thể chơi ok cho anh em cùng với đó thêm một việc nữa là à, thường có các chú tầm à, 50 50 mấy tuổi đến 60 nhắn tin cho con dạng như là là tiếng ơi con cho chú vào nhóm các kiểu rồi rồi tới lúc mà tiếng hướng dẫn cho tạo cái trang cũng như là chơi rồi liên kết ngân hàng để để vào cái trang chơi ấy, thì mấy chú đó nói là không có tài khoản ngân hàng thì thì mấy chú bây giờ con con nói thẳng ở trên đây luôn là khi mà chú đã tìm đến con thì chắc chắn thứ nhất chú phải có vốn từ một hai củ trở lên thì thứ hai là các chú phải chơi cùng trang với con còn các chú chơi cùng trang với con thì bắt buộc các chú phải có cái số tài khoản ngân hàng để các chú uh, tạo tài khoản trên cái trang đó rồi các chú liên kết tài khoản ngân hàng với cái trang mới có thể chơi cùng với tuổi con đó thì nói thẳng ra như vậy nếu mà các chú không đáp ứng được cái này thì thì không cần liên hệ với con làm gì đâu dạ nếu mà con có nói lời gì đó mà mà có quá đáng hay này nọ thì con xin lỗi nhưng đây con chỉ nói lên sự thật thôi đó nếu mà thấy hợp thấy thấy thấy ok đáp ứng được những cái nhu cầu của con thì thì các chú hãy tìm đến con đó, con cũng xin cảm ơn các chú đấy thì uh, nói chung tóm lại thì uh, tiến có những gì muốn nói thì cũng đã nói hết với anh em rồi và tiến sẽ chốt cho anh em hai cái mã kèo này anh em nếu thấy hợp cứ vào nhé còn những mã kèo chuẩn hơn thì anh em cứ liên hệ với tiến vào nhóm để lấy mã ok chưa đó thì cái video cũng dài rồi tiến cũng xin kết thúc cái video này tại đây nha anh em đấy và anh em đừng có quên là ấn nút ờ, đăng ký theo dõi kênh tiếng sâu kèo cũng như là cái kênh ờ, tiếng bóng đá à, như ở đầu video tiếng đã nói anh em bấm vào chữ kênh trong cái phần tiếng sâu kèo này anh em nhìn phía dưới bấm vào chữ kênh sẽ thấy cái kênh tiếng bóng đá đấy anh em nhớ cho một lượt đăng ký theo dõi kênh hai cái kênh của tiếng nha ok cảm ơn anh em và chúc anh em luôn thắng ở các mẫu kèo mà anh em đã đầu tư